À, xin mến chào quý vị và các bạn Rất vui gặp lại quý vị trong cái à, video ngày hôm nay Thì à, hôm nay em đang đứng tại ấp Bầu Cỏ, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô đất Có diện tích là 272 mét vuông Có mặt tiền là 10 mét Nằm trên con đường này nhé con đường này thì nó thông của ờ, hai ờ, đường DH515 nha phía trước khoảng 100m ờ, là đường DH515 và phía sau đây cũng là đường DH515 nha đây điện đầy đủ nha xung quanh nhà ở rất đông à. đây là cái lô đất của chúng ta 10 mét ngang và chiều dài vào một cạnh là 30 m và một cạnh là 29 m. Tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có 100 m thổ cư nhé. Từ đây thì chúng ta ra ủy ban xã là khoảng tầm à, hai cây số. Hơn một cây số chứ không tới hai cây số. Cách khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng tầm 3 à, cây đây thì à, đất rất là bằng xây nhà rất là đẹp nha đây thì cũng gần à, rất nhiều công ty xí nghiệp nha. giá của miếng đất này thì à, chủ đất đưa ra là 1 tỷ năm chục còn thương lượng cho quý vị nào có nhu cầu để chúng ta mua về chỉ xây nhà thì hoặc là xây nhà trọ thì cũng rất là ok đây là cái vị trí miếng đất của chúng ta đây 10 mét có cọc qua đây đi tới giáp với cái nhà bên kia quý vị nào à, chúng ta có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 em sẽ gửi sổ cho quý vị kết bạn Zalo em gửi sổ cho quý vị và các bạn xem ha thì uh, cái vị trí của miếng đất của chúng ta thì à, cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 50 cây số thành phố mới Bình Dương khoảng tầm 25 27 27 cây điện tới đất luôn đường này thì tại à, người ta ít đi chỉ những người ở trong nhà này thì đi thì nó không được đẹp cho lắm nhưng nó rất rộng nha xe hơi xe tải đi vào thoải mái cam kết sổ sách giấy tờ đầy đủ cho quý vị à, quý vị các bạn có nhu cầu thì có thể xem à, alo em 0972 042 552 để quý vị tham khảo quý vị có thể tham khảo giá xung quanh phía ngoài kia khoảng 100 mét đường DH515 thì giá là khoảng nay là hai trăm rưỡi một mét rồi hai trăm rưỡi một mét ngang phía bên này là có cái xưởng đang xây nha thông qua bên này cũng khoảng 100 mét là đường DH515 luôn ra ủy ban xã trường học Đây. rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, quý vị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo